chúng ta bàn về cái ý nghĩa tịnh độ ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì có một số người đó thì ờ, nhận lầm là đây là tu Kinh Pháp Hoa rồi ờ, ở bên chùa Hoàng Pháp thì tu tịnh độ rồi à, ở ngoài thường chiếu của hòa thượng thanh từ thì tu thiền ừ, tức là tu thiền khác mà tu tịnh độ khác rồi giờ đây chúng ta tu theo kinh pháp hoa khác nữa đây là một cái suy nghĩ sai lầm ở trong đạo phật chúng ta và dẫn tới cái chỗ cố chấp rồi đôi khi đó là chúng ta lại chống phá lẫn nhau mà phạm phải cái tội phá pháp ừ. Cho nên trước khi Đức Phật vào Niết Bàn thì thiên ma nó có tới thưa với Đức Phật là bây giờ đó thì tôi không phá được Ngài nhưng mà tôi sẽ phá đệ tử của Ngài. Và sau khi mà Ngài vào Niết Bàn rồi đó thì tôi cho luôn cả con trai của tôi con gái của tôi nữa ừ, xuất hiện làm sa môn tức là mang danh nghĩa của ngài nhưng mà chúng tôi là dẫn dắt ừ, tất cả những cái người mà đệ tử của ngài đó sẽ về trên cung ma ừ, đây là trước khi đức phật vào niết bàn thì thiên ma có nói như thế đó thì bây giờ đó, tất cả các phật tử chúng ta đó, ừ, suy nghĩ về cái này thế nào dạ. cho nên trong thời đức phật vẫn có thiên ma xuất hiện mà phá những người tu hành ờ, gây mất tính tâm của các người phật tử thì đương nhiên sau đức phật vào niết bàn rồi đó thì cái vấn đề này họ thực hiện nhiều hơn tại vì trong cái thời Đức Phật còn tại thế là Ngài chế luật rất là nghiêm. Cho nên thiên ma giả không được, mà chỉ có tới phá thôi. Nghiêm là thế nào? À, trong cái thời Đức Phật, Ngài buộc rất là gắt. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo thì phải giữ 250 giới cấm gọi là xuất gia mà cái này rất là nghiêm mật trong đó nặng nhất đó là bốn tội gọi là bốn tội ba la di hãy ai phạm một ở trong bốn tội đó là lột áo đuổi ra không được ừ, tu nữa ừ. thành ra cái trường hợp đó đó nó nghiêm mật như vậy đó thì thiên ma là cái nó vào đi xuất gia đó thì nó không thể làm được nó không chịu được cho nên vô rồi phá không được thì thôi tự nguyện là xin cởi áo trả lại Phật rồi đi về nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó thì thiên ma lợi dụng cái sơ hở mà của tổ chức Phật giáo chúng ta nhất là những cái thời kỳ Phật giáo suy đồi thì thiên ma có thể giả dạng làm thầy tu cho nên bây giờ đó là quý vị thấy ở ngoài đường thầy tu giả nhiều bây giờ đó là giáo hội mình bắt đầu tổ chức thì cái trường hợp đó buộc các vị sư này, này, này, ai tu thì, cho nên bây giờ đó là giáo hội chúng ta là cấm đi khất thực phi pháp phi thời mà mấy ông thầy tu giả này đó mấy ông thầy tu giả này đó thiệt ra đó là con của ma nhưng mà mặc áo tu Đấy. thì những người này đã làm những chuyện phi pháp đức phật cấm là không cho đi khuyên tởi hay là thậm chí đức phật không cho người tu giữ tiền nữa nhưng mà những người này mặc đồ tu đó lợi dụng cái danh nghĩa của phật lợi dụng danh nghĩa phật rồi nó đi bán cho người ta một ốp nhang đó, đáng chừng 10 ngàn thôi nhưng mà có thể bán hai ba chục ngàn cái này là những người giả chứ thiệt tu ta không làm chuyện này đây là cái điểm quan trọng cho nên có những người đó giả nhưng mà họ cũng khôn khéo một chút giả mà thành ra ma thì đủ cách hết vô cái nhà đó thấy là phật tử cho nên nó có thờ phật có đốt nhang ừ. bây giờ ông thầy giả này đó ừ, ông đưa ra một ốp nhang ông bán ông đưa cho mình nhưng mà ông bảo đó là tức là cúng bao nhiêu cũng được ừ. Thế nên như vậy đó Thì đốt nhang đáng 10 ngàn Nhưng mà các vị cúng cho ổng 20 ngàn, 30 ngàn, trăm ngàn đó Thì ổng lụm bỏ túi phải không? Còn mình thử mình biết đó. Ừ. Thôi mình đưa ổng 5 ngàn thôi Vốn ổng là 10 ngàn rồi Nhưng mà mình đưa ổng 5 ngàn á Ông không được, ông lấy, ông bỏ vô sách, ông đi đó Mình biết ông này là giả rồi còn nếu mà ổng có một chút xíu tu giữ được cái cái giả của mình mà không cho người biết thôi cũng bóp bụng chịu đi thôi chỗ này đưa năm ngàn thì chỗ kia người ta đưa hai chục ngàn bù lại cái này nằm ở trong vấn đề buôn bán cũng thế gian mà đức phật cũng không chấp nhận cho này đây là cái trường hợp đó thầy nói là giả những người tu này tu giả khi mà thầy các cái chùa này đó thì tất cả những cái người đó mà họ giả đó để họ khuyên góp về cho thầy xây chùa khuyên góp này ở đây thầy không xây không có khuyên không có kêu gọi bây giờ khuyên góp ấy, hôm trước thầy có nói là ờ, có một ông thầy đó ông tới cái cái cái, cái cửa hàng ờ, vật liệu đó ông nói bây giờ bên chùa đang xây dựng mà thiếu xi măng à, thành đã kêu cái bà chủ hàng đó cúng à, hỏi thầy ở đâu nó tôi ấy là tri sự ở chùa Quy Nghiêm đây mà cái bà này là trúng là bà Phật tử của chùa mình cha bà nói là thầy tri sự Quy Nghiêm tức là thầy trí hạnh đó tôi biết rồi mà nhưng mà ông chết rồi mà à, thì cái ông này đã mới mới biết là mình bị lộ tẩy rồi cho nên à, thôi ừ, trốn đi rồi cái bà này đó bà mới chở xi măng tới đây à, gặp thầy đó bà mới nói à, có người tới con đó là kêu cúng xi măng cho thầy xây chùa ừ, thầy mới biểu thầy đâu có kêu Đây cái trường hợp tất cả các phật tử nên dè dặt vậy rồi khi mà thầy xây cất cái chùa Bửu Thiền ở trên núi. Cái lúc đó là Thầy Trí Thâm là lên làm, nhưng mà làm rồi đó thì cái trường hợp nó không được. Là vì bệnh hoạn là chết sớm đi. Thầy đã chết lúc đó 54 tuổi thôi chết rồi. Thành à, Thầy mới phát nguyện Thầy lên Thầy xây lại, xây lại chùa trên đó. thì khi mà thầy xây cái chùa Bủ Thiền ở trên đó đó ừ, thì lại cũng có một số người đó họ lại nhân cái danh nghĩa là đi xin tiền cho thầy để làm chùa trên đó ừ, thành ra các phật tử nhất là trong đạo tràng mình nên để ý ừ. đi xin tiền để nàng thầy làm chùa mà thầy có xin đâu đây, là cái trường hợp đặc biệt ra phải biết đó rồi cho đến bây giờ thầy làm chùa xong rồi chùa trên đó thầy về thầy làm chùa uy nghiêm đó ừ. nhưng mà gần đây đó thầy nghe nói có phật tử tới thưa với thầy đó là nói có những người đăng ở trên mạng nó kêu gọi kêu gọi để đóng tiền để làm chùa trên núi thì vãi à, tất cả các phật tử mình nghiệm xem ừ, đây là cái trường hợp mà quan trọng à, nếu mà chúng ta dạy khờ chúng ta tiếp tay với những người xấu này nữa à, thầy gọi đây là ma phải không con của ma phá phật đấy mà ta tiếp tay với họ đó thì sau này đó ta cùng đi với họ cái chuyện chắc chắn là phước chúng ta không sanh nhưng mà nghiệp sanh tại nghiệp sanh là sao khi mà ta đưa tiền cho những người mà lợi dụng như thế xong rồi đó sau này ta tìm lại nó ta coi thì cái trường hợp này không có Tại nên có những Phật tử tới thưa với Thầy cái chuyện này Là có ông Thầy đó ờ, Có cái bà cô đó Tới là xin tiền con Để đặng làm chùa Ghi địa chỉ đàng hoàng Mà con tới cái chỗ địa chỉ đó để con tìm xem coi có phải vậy không để con cúng nhưng mà không có thầy nói các phật tử này là cẩn thận chút đó, không tiếp tay với người xấu phải không tại cái bà này cẩn thận hơn là tới đó coi thử thiệt có làm chùa không và có phải là ở chùa đó là kêu đi sinh không thì lúc bây giờ đó mình đóng tại chỗ đó thì cái này tốt hơn thành ra đây là các phật tử mình nên nên cẩn thận ừ. có những người đó thầy thấy đó họ kỹ ừ, họ kỹ mà thầy thấy này cũng đúng tại vì ờ, cái khi mà nghe nói là thầy đang làm cái việt nam quốc tự thì bây giờ đã phật tử ở bên mỹ mà họ gửi thiền về cho phật tử ở thành phố mình nhờ đem vô cúng cho thầy để làm chùa thì bây giờ cái phật tử này nó đem cúng cho thầy á, thì họ biết là thầy làm rồi nhưng mà thưa với thầy thế này đó, thầy cho con cái biên nhận để đặng con gửi bên kia ờ, gửi cho bên kia để chứng tỏ rằng cái số tiền này đó là thầy có nhận được qua trung gian mà có nhận được chứ còn những người họ sợ nhất là mang cái tiếng là lợi dụng lợi dụng nhưng mà nhận tiền rồi mà không đưa thì cái trường hợp này nó không nên cho nên cái này thầy thấy cẩn thận như vậy cũng tốt cho nên tất cả các phật tử chúng ta đó là nên cẩn thận ừ. ta không để mà những người lợi dụng phật giáo hay là lợi dụng chúng ta và làm những chuyện sai trái rồi để chúng ta cộng nghiệp với họ luôn chúng ta thọ nghiệp ừ. thì như vậy đó ta là phật tử ta là người tốt nhưng mà cộng nghiệp với người xấu đó ờ, gọi là làm bạn với ma phải không? làm bạn với ma thì khi chết phải xa ác đạo thôi cho nên phiền não và nghiệp nó tăng lên ừ. bây giờ để chúng ta tu ở đây đó ừ, cái tịnh độ cái tịnh độ mà của đức phật dạy chúng ta ừ. thế nên đạo phật chúng ta nó có một cái mà xuyên suốt xuyên suốt từ thấp lên cao cho nên ai ở cái trình độ nào bắt gặp được cái pháp nào thì tu có kết quả thì ta sử dụng cái đó thôi. Còn những cái khác pháp khác của Đức Phật ta chưa có thực hiện được thì ta để đó. Cho nên ta tu theo kinh pháp qua ta thấy rõ đó là khi mà thành đạo rồi đó, tới lộc quyển tới lộc quyển thuyết pháp ấy, thì bây giờ đó bảo là Đức Phật nói cái pháp tứ thánh đế Thành ra nói cái pháp tứ thánh đế này đầu tiên thì pháp tứ thánh đế này vẫn là pháp của Đức Phật cho nên Phật giáo Nguyên Thủy cho tới ngày nay ta vẫn tu cái pháp này thôi ta vẫn tu cái pháp tứ thánh đế này ta nhiều khi ta cảm thấy như ta tu cả đời nữa mà cũng chưa xong nữa chứ mình không chơi cái này cái pháp này cái pháp thấp à, ban đầu hay tiểu thừa cái này ta sai ta phá pháp tại vì à, đức phật dạy chúng ta đó, tùy theo sức người ta nói sức mạnh của con dê thì nó chỉ kéo cái xe được chở cho một người thôi con ngựa đó thì nó mạnh hơn nó chở nó kéo cái xe đó được bốn năm người nhưng mà con trâu thì nó mạnh hơn nữa nó có thể kéo cái xe nó chở được chín mười người chẳng hạn cái này là tùy theo sức người mà tu chứ bây giờ sức chúng ta yếu thì chúng ta lại lại muốn kéo nặng làm sao kéo nổi đó. cho nên đức phật ví như là bồ tát văn thù hay là bồ tát phổ hiền cho nên bồ tát văn thù là lấy cái sức mạnh và nhanh của sư tử làm biểu tượng đó. cho nên ngài đức phật nói là sư tử thì muôn thú phải sợ nó hết Đấy, đây Bồ Tát lớn Bồ Tát lớn thì làm chuyện lớn cho nên Bồ Tát Văn Thù đi tới đâu đó thì tà ma ngoại đạo theo hơi gió đến xa phải không? Nên ở đây mình tu theo kinh Pháp qua đó thì tà ma ngoại đạo đó hãy mình tới chỗ nào là nó dẹt đi chỗ khác hết nó không ở chỗ mình được. Nếu mà ta tu đúng như vậy đó gọi là Phật thừa ta tu đúng theo Phật á, thì ma phải sợ thôi nhưng mà bây giờ đó chúng ta có làm đúng như Phật được không đó. đương nhiên là chưa được cho nên á, chúng ta chỉ nương cái lực của Đức Phật ta không làm như Phật được thì ta phải nương được cái lực của Đức Phật mà nương được lực Đức Phật á, đôi khi là chúng ta cũng mạnh ta mạnh này đó là nhờ nhờ lực của Đức Phật nhưng mà khi chúng ta bỏ cái lực Đức Phật ra đó thì chúng ta mất trắng không còn gì nữa hết Tài lực này là của Đức Phật vì vậy đó mà gọi là nương vào cái lực của Đức Phật mà tu đó đôi khi người ta còn nói thêm cái nữa là Phật hộ niệm Phật bổ xứ ta là Phật bổ xứ thì lúc bây giờ Phật mới hộ niệm cho ta được còn Phật không bổ xứ cho ta thì Phật đâu hồ niệm cho ta cho nên chỗ này rất là khó tại ta tới cái chỗ đó ta làm đạo có phải là Phật bổ cho ta không đây là cái điểm quan trọng cho nên cái người mà thực tu và đắc đạo nữa ta nhìn ta thấy chỗ này chứ cái chỗ này đó làm đạo được nhưng mà ai làm đây cho nên Đức Phật Thích Ca cái khi mà Ngài tu hành á, ngài tới chỗ cái cây bồ đề đó ngài nhìn thấy chỗ cây bồ đề đó ngài liền nói cái chỗ này đó phật ca diếp trước đây đã ngồi đây thành phật đây cho nên bây giờ mình tới chỗ này nữa là chắc chắn mình sẽ thành phật thôi cho nên ngài mới hà quyết tâm ngồi xuống đây nếu không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì dầu có thịt nát xương tan ta không bao đứng dậy nữa hết tại đức phật thấy được chỗ này nhưng mà bây giờ nó tất cả chúng ta đây bắt trước ngày đó là tới ngồi đó phải không? Rủ xương chết thôi chứ sao thành được. Đó. Tại vì chúng ta không thấy được Đức Phật Ca Diếp thành ở đây, chúng ta không thấy được Đức Phật Thích Ca thành ở đây. Mà chúng ta tới đó là chúng ta thấy rừng quang cỏ dại phải không? Này nó khác nhá, Cho nên phải tới cái chỗ đó mới được. Thì bây giờ đó Đức Phật mới nói với chúng ta sao? À, ta tu theo Pháp Hoa, Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi trong cái thời Kinh Hoa Nghiêm ấy. Đây chùa ta lấy cái danh hiệu là chùa Quy Nghiêm đây đó Có nghĩa là tu theo Kinh Hoa Nghiêm đó Là lấy cái điểm mà thành đạo của Đức Phật Cái bồ đề đạo tràng của Đức Phật là chính Nhưng mà Thầy nói là bồ đề đạo tràng đó không phải là Cái cây bồ đề ở bên Ấn Độ chỗ Đức Phật Thích Ca Thành tại vì bồ đề đó là trí giác bồ đề là trí giác bao giờ mà trên bước đường tu của chúng ta nếu mà cái trí tuệ đạt lên tới đỉnh cao nhất á, cái hiểu biết chúng ta nữa không có ai bằng nữa hết đó. tức là cái gì mọi người biết ta cũng biết mà cái gì mọi người không biết ta cũng biết á, thì cái này là đến bồ đề này thế nên bồ đề đạo tràng là chỗ này nè cho nên Đức Phật thành Phật rồi Có nghĩa là tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi Cho nên Ngài biết được hết tất cả mọi việc Biết được quá khứ, hiện tại, vị lai biết Biết được tâm tưởng của tất cả mọi người Tại nhìn một người đó Thì Đức Phật biết cái người này trong quá khứ đã làm cái gì, đã tu cái gì Làm tội gì đó mà bây giờ sanh ở đây Đức Phật thấy rõ không có sai lầm thì chỗ này gọi là đức phật thành phật hay là đến bồ đề cái trí ngài nhận thấy cho nên ngài nhìn thấy vua tần bà sa la đó thì ngài biết ngay là tần bà sa la này nó sẽ bị con trai mình giết này thì tất cả các phật tử mình nghiệm xem tại ta không biết này. đức phật thấy cái chỗ này trước rồi cho nên tần bà sa la sợ đức phật kính nể đức phật là cái thấy của ngài Cho nên Tần Bà Sa La thì rất thương Thái tử Thái, thái tử mà A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế là con một của Ngài. nghĩ rằng ấy, là sau này đó A Xà Thế sẽ lên nối ngôi làm vua chỗ này nữa. Cho nên là vua hết lòng thương yêu chiều chuộng cái cậu bé này. Nhưng mà khi lớn lên rồi nữa thì kết bạn với những người xấu không? Cho nên nghĩ tới là lật đổ ông vua trước xoán ngôi đó. ta nên bắt ông vua cha để đem nhốt trong ngục đó. để bỏ đói rồi chết thì phải không đây là cái trường hợp mà vua a sẽ thấy, cái này đức phật thấy trước rồi cho nên đức phật đã nói với vua tần bà sa la cái chuyện này trước rồi khi mà nghiệp quả tới đó thì tần bà sa la nên quên hết tất cả các việc này để mà nhiếp tâm nghĩ tới Phật để về Phật đây là cái tịnh độ đầu tiên mà Đức Phật nói cho chúng ta tức là trần ai này dứt sạch đó, thì lúc bây giờ tịnh độ hiện ra cho nên cái tịnh độ thực là tịnh là sạch đó. cho nên cái tịnh độ nó có những cái tịnh độ khác nhau này chúng ta biết này. Thành ra mười phương chư Phật tịnh độ Tức là tịnh độ của chư Phật mười phương khác Tịnh độ của Đức Phật A-di-đà bên Tây Phương khác Mà tịnh độ của các vị A-la-hán thì khác Rồi đó là tịnh độ của Đức Phật Thích Ca thì khác nữa nhé Thành ra các Phật tử chúng ta hiểu vậy đó Thành bây giờ đó, đầu tiên đó, Thầy nói là cái tịnh độ mà Đức Phật dạy cho các vị A-la-hán này tu chứng quả A-la-hán thì tịnh độ hiện ra, ta không gọi là tịnh độ mà ta gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tức là quả vị vô sanh. Cho nên ở trong sanh diệt thì có có cái gì? Tức là bốn cái việc khổ là chính. Nguyên nhân của khổ khổ và nguyên nhân của khổ thì đây là thế giới sanh diệt đây là trên bước đường tu này cho nên các vị này đó chấm dứt thế giới sanh diệt này họ chứng vô cái quả vị vô sanh đó, là họ hết rồi cái niết bàn hiện ra chỗ này cho nên ta gọi là niết bàn đây ta chưa nói là tịnh độ mà ta gọi là niết bàn ta nói niết bàn là của các vị thánh a la hán tức là dứt cái tâm sanh diệt rồi đó thì cái trường hợp này niết bàn hiện ra cho nên ờ, đức phật dạy trong kinh niết bàn một bài kệ thôi mà ta phải hiểu này. một bài kệ thôi chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp sanh diệt diệt thời tịnh tịch diệt di lạc đó cái niết bàn đầu tiên mà đức phật dạy là chỗ này tại vì cái tâm chúng ta đó đang kẹt trong vấn đề sanh diệt mà trong cái sanh diệt đó là hết khổ tới vui hết vui tới khổ tất cả những cái chuyện này đó luôn luôn biến đổi không ngừng tại vì sanh diệt sanh diệt đó. Tại nên bữa nay chúng ta được thì chúng ta mừng Nhưng mà ngày mai chúng ta thua thì chúng ta khổ Hết khổ rồi tới vui Rồi từ cái chỗ này đó mà do tạo nghiệp sai biệt Tạo nghiệp sai biệt Nghiệp lớn, nghiệp nhỏ, đủ thứ nghiệp hết Cho nên bây giờ sanh ra tất cả các cái tánh này khác nhau này Rồi cái hoàn cảnh khổ này khác nhau này thì ở trong thế giới sanh diệt là như vậy đó là thế giới sanh diệt thành ra thế giới sanh diệt là đối nghịch trở lại với niết bàn cho nên cái pháp tứ thánh đế đức phật dạy các vị tỳ kheo này đó là căn bản nhất tu hành để chứng niết bàn cái này là pháp căn bản nên thầy nói thầy tu theo kinh pháp qua nhưng mà thầy cũng không rời cái pháp tứ thánh đế này thầy đức phật nó ai mà bỏ cái pháp tứ thánh đế này mà tu cái gì khác á, thì cái này coi chừng rớt qua tà đạo phải không rớt qua tà đạo cái này rất nguy hiểm cho nên á, ta tu theo kinh pháp hoa mà ta không rời cái pháp tứ thánh đế này nên lấy cái pháp tứ thánh đế này mà tự kiểm tra lại cái chuyện tu hành của mình đây cho nên ít nhất mình chưa làm Phật được thì mình cũng làm A-la-hán Hay là chưa được làm A-la-hán thì mình cũng được làm làm tu đà hoàng tức là giữ lưu đây là trên bước đường tu đó ta đi vào con đường của phật ta phải đi cái này tại cái người kia đức phật đó là do cái sức họ yếu cái sức họ yếu thì họ không làm những chuyện lớn được cho nên chỉ làm chuyện nhỏ thôi làm chuyện nhỏ là gì kinh pháp hoa gọi đó là dọn quét phân nhơ phải không tất cả mọi người mình đây đó cái tâm mình dơ bẩn cái thân mình dơ bẩn cho nên bây giờ làm sao cho thân mình sạch làm sao cho tâm mình sạch ta đã làm cho cái thân này sạch thì biến cái nhục thể này làm pháp thân cái thân mình mà sạch rồi đó thì chính cái cái thân này đó là pháp thân cái thế giới của mình sống đây là thế giới ta bà nhưng mà thế giới ta bà này điền biến thành tịnh độ phải không Thành nên các Phật tử nghiệm cái nghĩa của Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên phải làm sao mà tịnh hóa thân tâm của chúng ta đây bước trên bước tu Tức là trong sạch quá mình đi. Thì trong sạch quá mình đây là gì? Làm sao nữa mà con người mình trở thành vô nhiễm cũng như hoa sen vậy đó. Nên Đức Phật nói là hoa sen mọc ở trong bùn, mọc ở trong bùn nhưng mà hoa sen vẫn có cái mùi hương của sen cho nên tiêu biểu cho đức hạnh của người tu chúng ta là thế này tại vì ở trong bùn mà ra nhưng mà tỏa ra hương sen làm con người nhưng mà con người đó có đức hạnh con người đó có trí tuệ thì trên bước đường tu chúng ta làm sao mà sanh ra được đức hạnh làm sao mà sanh ra được trí tuệ đây là cái chính chứ không phải là cố chấp nữa cho nên cái bước ban đầu đó thì tất cả những người này tu hành đó, khổ tại thấy cuộc đời này khổ quá cho nên đó, muốn bỏ khổ mà tìm vui từ đó mà ngoại đạo bày ra đủ cách tu hết đó, đủ cách tu hết đó, để rằng mà được vui mà phần nhiều đó là nói được vui nhưng mà vui này là gì tức là cho chúng ta ăn bánh vẽ tức là ráng mà chịu cực đây đi có bao nhiêu tiền đem cúng hết cho mấy ông bà la môn đi sau này mấy ông cho mình lên trời phải không nhưng mà đợi chết rồi mới lên trời các vị thấy không cái này gạt mình lắm mình chưa chết sao mình biết có lên hay không mà tới chừng mình chết rồi mình không lên ai ai làm chứng cái này phải không cho nên không khéo ta dễ bị gạt cho nên thành ra ở bên Ấn Độ lúc đó là có chín mươi mấy thứ đạo mà chín mươi mấy thứ đạo này là toàn là bài ra nhiều cái cách tu khác nhau hết nhưng mà cách tu này đó là toàn cái là hứa sau khi chết giống như bây giờ đó những người ta lợi dụng pháp môn tịnh độ của Đức Phật cũng vậy Thành ra ta biểu mình tu tịnh độ Làm cách này làm cách kia Mai mốt mình chết mình vãng sanh về cực lạc Mình có vãng sanh không? Thế nên có vãng sanh được hay không? Đây ai biết phải không? Đây nhiều người đó lại mê tín rơi vào chỗ này bị người ta gạt. Nữa. Ta nên đem tiền cúng hết vô đi Rồi mai mốt đó, Cho bản sanh về cực lạc Đây là cái điểm mà quan trọng nhất Ta sẽ bị lợi dụng ngay chỗ này Tức là cái việc nào cũng người ta không lợi dụng hết nó có hai mặt của nó nếu mà ta không khéo ta bị cái này tịnh độ có không tịnh độ có nhưng mà về tịnh độ đó là về bằng cách nào đây ta ra về tịnh độ của chư phật đó, là thế nào đấy Thế nên có người bày ra nó thôi bây giờ cứ sắm xô chuỗi đi cứ niệm Phật này, niệm hoài nữa thì thế nào cũng về cực lạc nữa thầy nói chưa chắc tại còn những cái khác cần nữa đây là điểm quan trọng nhất cho chúng ta phải biết nên đức phật nói là mình tu phải có trí tuệ phải có trí tuệ không có trí tuệ chưa có trí tuệ thì phải nhờ các bậc minh sư mà dẫn dắt chúng ta đây là trên bước đường tu thầy mà được như thế này đó tới ngày nay đó là thầy nói là trên đường tu thầy nhờ các bậc minh sư dẫn dẫn đường dẫn đường chỉ lối cho mình đi mình không phạm phải những sai lầm cho nên mình tồn tại mình phát triển được chứ còn nếu mà bị thầy tà bạn ác nó dẫn thì coi như hỏng rồi đây là trên bước đường tu của chúng ta đó nên đức phật nói là người tu theo kinh pháp hoa đó thì giàu tu năm cái pháp ba la mật tức là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định phải không trừ trí tuệ tức là chưa có trí tuệ thì cái chỗ này nó còn phải mắc sai lầm nhiều lắm thầy nói thí dụ bây giờ bố thí đi ta nên ta khuyên mình bố thí được phước nhưng mà đức phật có dạy mình bố thí cũng được phước mà bố thí cũng được tội phải không Thế nên tội với phước lẫn lộn này Thế nên bố thí Đức Phật á, Biểu mình phải có trí tuệ Phải coi mình bố thí cho ai Bố thí cho ai Để họ làm cái gì Thì cái này mới được phước chứ Thế nên họ tạo ra phước Thì mình mới được phước Còn bây giờ họ tạo ra tội Thì mình được tội chứ Tại mình đầu tư, mình hùng vốn, mình hợp tác làm ăn phải không? thì bây giờ nó ăn nên làm ra thì nó chia phần lãi cho mình chứ còn bây giờ nó dỡ nợ nó mất hết rồi mình làm sao mình đòi Đó. cho nên cái này sai ta nên bố thí và cúng dường cái này không ta nên cúng dường đúng pháp thì cái trường hợp này sanh phước ta nên đức phật dạy mình sao cúng dường cho một cái vị sắp đắc quả a la hán cúng dường cho một vị sắp thành phật cái này được phước chắc chắn rồi tại vì người này họ tu thật họ tu thật họ chứng thiệt cho nên họ cũng cần mình cúng nữa nhưng mà mình cúng chỗ này mình được phước tay cúng cho cái vị này họ sẽ đắc quả la hán họ làm thánh thì họ là cứu được bao nhiêu người trong này có chia phần lời cho mình nên đức phật nói là cái người mà cúng cho ngài đó có một bó cỏ thôi gọi là kiết tường thiên cúng cho đức phật có một bó cỏ thôi chứ không có gì hết nhưng mà đức phật nói là cái ông này sẽ lên trên trời và ở trên đó đời đời hưởng phước không có gì hết phước nữa hỏi tại sao không hết Đức Phật nói là tôi thành Phật rồi, tôi đi thuyết Pháp, tôi đi giáo hóa Bao nhiêu người mà nương trong Pháp của tôi này đó Mà được đắc đạo đó đều có chia phần cho ông hết đó cho bây giờ thầy trò mình đây tu hành đây cũng có chia phần cho kiếp thường thiên nhé, thành ra ông không bao giờ hết ông ở không ông chơi ông cũng hết nữa thành ra tất cả cái này đó mình đều có có chia cho ông hết giờ ông chỉ lấy cho mình một phần trăm thôi phải không nó cũng nhiều chứ đây trên bước đường tu cho nên đầu tư vô cái chỗ này đúng pháp thành ra đúng pháp thì cái này được phước còn nếu mà quý vị thấy cái ông thầy đó mặt mũi cũng sáng sủa dễ thương biết không đó. cho nên mình đem đầu tư cho ông đem đầu tư vô cho ông ông nói bây giờ tôi cần mua chiếc xe gắn máy tôi cần mua cái laptop tôi cần mua cái gì đó ráng gồng mình mà mua sắm hết cho ông đầy đủ hết rồi đó Ờ, vài hôm sau nữa là nghe nói ông hoàng tục tức quá phải không Thành tức quá Thành đã có người đi tới thưa này. Nên vừa rồi nếu mà các Phật tử có đọc báo giác ngộ, ngộ có thấy một ông ở trên Gò Dấp Tức là ban tăng sự ừ, của Hòa Thượng Minh Thông đó là lập hội đồng Yết Ma coi như là xử cái ông này đó xử cái ông này đó là không được mặc áo tu trở lại nữa không được đi xuất gia nữa tại ông đi gạt người ta nhiều cho nên lợi dụng chiếc áo tu mà đi gạt thành ai đem đầu tư vô cái này mất trắng rồi thành mất trắng rồi mà còn nghiệp mang nữa tức chết đi phải không hỏi ra bà này ờ, đóng cho ổng trăm triệu bà kia đó hai trăm triệu đóng nhiều quá giờ tức quá đi thưa thì cái đó không đây chúng ta đầu tư mấy chỗ này sao nên đức phật nói cái người này họ tu họ đắc đạo ta đem ta cúng ta giúp cho họ một phần mà nói bây giờ cái tu đắc đạo thầy nói rất là khó nhưng mà ta giúp cho những người đó họ thực học đi để sau này đó thứ nhất là họ ra trường họ kiếm được cái miếng ăn của họ thứ hai đó là nếu họ còn nhớ ơn phật thì họ làm được một số việc Thế nên nói tới đây thầy nhớ lại cái chuyện mà vào khoảng độ chục năm về trước khi thầy còn học bên Nhật. Thế nên thầy còn học bên Nhật ấy, thì bây giờ đã có một cái anh đó anh thi đậu vào trường y khoa mà bây giờ đó ảnh thiếu tiền ảnh đóng tiền này ảnh thiếu tiền ảnh đóng cho trường đó, thì ảnh ảnh sẽ bị đuổi học y khoa học được 6 năm rồi mà bây giờ học được 5 năm rồi còn năm cuối nữa còn không đem nộp tiền cho đủ thì không tốt nghiệp không ra trường không được làm bác sĩ phải không cái này các phật tử thấy có nên giúp không cho ừ. nên trong lúc đó đó thì thầy đã tốt nghiệp rồi thầy nói bây giờ thầy đã tốt nghiệp rồi bây giờ đó thì thôi thầy chỉ dồn lại thầy giúp cho một người thôi thầy giúp cho cái anh này thôi mà anh này anh tốt nghiệp xong rồi anh ở lại bên Nhật luôn không về Việt Nam nha ba chục năm sau đó anh về Việt Nam anh tìm tới anh thăm thầy đi kiếm thầy đi thăm anh thấy ở trong lòng ảnh nó cứ nghĩ tới Phật rồi nghĩ tới thầy nghĩ tới Phật giáo để giúp một người nhưng mà vẫn sanh ra công đức cái này nói một câu rất dễ thương ở trong nước á là con không còn ai thân để hết nhưng mà còn thầy các vị nghe nói dễ thương đây là điểm quan trọng tức là nghĩ tới thầy đi về thăm thành ra nghĩ tới thầy nghĩ tới phật thầy nói như vậy là lời rồi phải không tức là có lời rồi đó. Làm cho anh này nghĩ tới Phật thì tốt rồi. Còn nếu mà để cho anh hận thì cái này phá pháp tội. Thầy mới hỏi bây giờ anh làm gì? Anh nói con ở bên đó thì con lãnh cái trách nhiệm là chăm sóc cho 30 người già. Chăm sóc cho ba người, già tí này bên Nhật nó có một cái nó gọi là bác sĩ gia đình đó. Thành ra những người già đó thì có một bác sĩ để theo dõi sức khỏe của họ cái y tế của họ tốt thì họ có cái đó cho nên nên làm đi thành ra khi mà chăm sóc cho người già đó thì anh đó anh mới nghĩ tới thầy bây giờ thầy già rồi biết không không biết có ai chăm sóc không thôi đi về thăm anh đem về một ít cái thuốc cho thầy Thầy nói là mình đầu tư um, cho người tu thiệt, mình đầu tư cho những người học mà cần. Họ học được, Thầy chỉ nghĩ trong lòng, họ kiếm được cơm họ ăn tốt rồi, họ không ăn hại. Mà nếu hay sau này đó, mà họ nghĩ tới Phật Pháp, họ giúp cho người khác nữa thì tốt hơn. Đây là cái trường hợp trên bước đường tu đó. Thì bố thí đúng Pháp và sai Pháp sanh công đức và sanh ra tội lỗi cái này các phật tử nên nhớ đấy. mà nếu không có trí tuệ thì chúng ta dễ lầm cái chỗ này lắm ta lầm là con của ma phải không con của ma giả phật con của ma mà phá phật bằng cách này ừ, thành ra nó nhìn rõ cho nên dầu nó có nói gì đi nữa nó có mặc áo gì đi nữa mà ta có trí tuệ nhìn thấy biết là đây là giả thì nhưng ta không hợp tác được cho nên có những người Phật tử thiệt là đáng tội nghiệp ấy, là thấy ông sư này biết là sư giả và nghi là sư giả nhưng mà nghĩ thôi cũng phải cúng thôi phải không? Đây có ai vậy không? Thành ra có người thưa với thầy thiệt như thế Đấy, biết là sư giả rồi, thấy như vậy nghi là sư giả rồi. Nhưng mà thôi nghĩ là sư mà mình phải cúng chứ. Đây chúng ta cẩn thận. Chúng ta không nên kết hợp với những người xấu kết hợp với những người xấu à, thì chúng ta lại làm quyến thuộc của ma chứ không phải quyến thuộc của bồ đề quyến thuộc bồ đề tức là có trí tuệ thành ra nên cẩn thận cho nên thành ra tất cả này nó thấy chúng ta muốn lên thiên đường thì nó bày ra pháp lên thiên đường muốn về cực lạc nó bày ra pháp cực lạc thấy người ta muốn làm giàu nó bày ra pháp làm giàu phải không cho nên muốn tu thiền nó chỉ tu thiền nhưng mà có có đắc thiền không thành cái người mà đắc được thiền thì lúc bây giờ mới mới truyền được cái thiền này đây là cái thật cái này là cái cốt lõi của đạo phật cho nên ta chê thiền là này ta sai thiền không phải là sai đó là cốt lõi đạo phật cái này là tốt nhất đây cho nên đó, thầy mới dùng cái câu là liễu ngộ pháp qua chứng chứng đạo thiền cho nên điều quan trọng nhất ta tu theo pháp qua nhưng mà tới cái đỉnh cao của nó tới cái cốt lõi của nó thì chúng ta chúng ta phải phải đắc thiền thôi ta ra đắc thiền đấy gì khi mà đắc thiền được là đắc được thiền á thì bây giờ cái tâm từ chúng ta nó mở rộng đến vô biên phải không Thế, trên bước đường tu đó là cái tâm từ chúng ta nó mở rộng tới vô biên đó. cho nên bây giờ chưa đắc được thiền là thầy phải thuyết pháp á, thì tất cả các phật tử nghe mới phát tâm được nhưng mà khi mà một thiền sư đắc thiền rồi đó thì không cần thuyết như thế này thì các thiền sư thì không thuyết nhưng mà họ ngồi thiền họ thuyết ở trong thiền định cái này quan trọng hơn cho nên đức phật mình sao nói cũng là chánh pháp mà yên lặng cũng là chánh pháp đó. thành ra nói là chánh pháp có nghĩa là mình thuyết giảng không sai ta nương theo lời dạy của mình mà ta vào đạo cũng tốt nhưng mà một vị thiền sư đó không nói chỉ ngồi thiền thôi mà dùng cái tâm từ của mình để để gửi tín hiệu tới tất cả những người mà có nhân duyên với mình những người mà có nhân duyên với mình trong kiếp này hay là những kiếp về trước á, gửi cái tín hiệu này đi phải không chỗ này ngày nay thì quý vị dễ hiểu rồi ngày xưa người ta gọi là thần giao cách cảm giữa một người với một người đó thì chỉ truyền tin với nhau bằng bằng cái gì bằng cái cách cảm thần giao này nữa. tức là mình nghĩ tâm người nào đó thì cái người đó liền nghĩ ngay lại tới mình còn ngày nay thì bây giờ để mình có đủ cách hết rồi mình nối mạng được rồi thì cái trường hợp này khác cho nên ờ, cái thần giao cách cảm này đó nó nâng lên bức ờ, nó thành ra thiền thiền tức là ngồi yên lại cái sức tập trung mình mạnh ờ, cái sức tập trung mình mạnh cho nên nó tạo thành ra một cái cái điện năng mà nó có thể đi tới cái người nào đó mình muốn cho nên bây giờ tất cả các phật tử mình tu hành đây ừ. thành ra mình vẫn có một cái cái điện năng mình vẫn có từ trường ở trong người mình chứ cho nên mình sử dụng cái điện năng này cái năng lượng này cái từ trường này đó mà mình gửi cái tín hiệu này tới ai nhất là ở trong cái mùa mùa du lan này đó là đầu tiên quý vị gửi tín hiệu này tới ông bà tổ tiên cha mẹ của mình đây nhiều đời này. đây là cái điều quan trọng nhất ngài một kỳ niên đã làm cái này cho nên ta cũng làm cái này ta gửi tín hiệu là đi cho nên khi mà ta về đây ta tụng kinh á thì cái tín hiệu mà của ta đây này nó gửi tới ông bà tổ tiên chúng ta họ cũng về đây ta tụng kinh họ cũng tụng kinh ta lại phật họ cũng lại phật cho nên buộc họ theo ta chứ đây là cái điểm quan trọng nhất nhưng mà cái người mà đắc thiền đắc định rồi đó thì cái cái lực họ mạnh hơn cái từ trường họ mạnh hơn Đấy. cho nên trong kinh du lan đức phật nói ừ. ta nên hoặc người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền na hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh hoặc người thọ hạ kinh hành chẳng tham quyền quý ẩn danh lâm tòng hoặc người đặng lục thông tấn phát và những hàng duyên giác thanh văn cái này là cái từ trường họ mạnh lắm cái từ trường họ mạnh lắm tại vì sao họ có cái công phu tu hành cho nên tất cả các phật tử chúng ta nữa chúng ta nhìn thì chúng ta biết cái người nào mà có một cái từ trường mạnh và cái người nào có từ trường yếu cái này thấy cái từ trường họ mạnh á, nhưng mà cái này cái từ trường này á nó thuộc về cái ma lực thì ta nhìn họ ta khiếp nữa tại cái ma lực họ mạnh quá phải không cho nên ta nhìn một cái ta sợ liền rùng mình phải không đây là cái từ trường nhưng mà thuộc về cái loại ác cho nên ta gọi là ma lực ma lực còn cái từ trường mà của phật á, của phật của bồ tát á, thành ra nó tới ai đó cái này là cái từ trường này là phát xuất từ cái tâm từ của các ngài cái từ trường này là lành tốt cho nên nó tới với ai đó thì cái người đó tự nhiên tiếp nhận được cái từ trường này thì cảm thấy an lạc Đấy. cho nên ta cúng du lan này đức phật nó mời tất cả các những người mà tu hành thực này nè họ về rồi đó, tất cả những người này đó nhờ cái cái tu hành của họ mỗi một người chứng một cái thì tất cả những cái này dồn lại làm một cái sức mạnh đó đây là cái điểm quan trọng nhất cái người mà ẩn danh lâm tòng này đó là gì người này chuyên thiền định à, cái người này họ chuyên tu thiền định họ không dính điếu gì tới cái chuyện đời hết họ không nghĩ cái gì hết cho nên cái tâm họ tập trung mạnh cái người này có một cái từ trường khác đây, tất cả những cái này đều khác nhau hết cho nên ngài nói là tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa Người nào có sắm ra vật thực đặng cúng dường Tự tứ tăng thời Hiện tiền phụ mẫu của người Bà con quyến thuộc phải điều nhờ ơn phải không? Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên Như còn cha mẹ hiện tiền Nhờ đó cũng được bá niên thọ trường Đây, là trên bước đường tu của ta Thành ra khi mà ta tu hành đúng pháp Đúng pháp rồi đó Thì ta nhận ta thấy này tại vì ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta mà chết rồi đó mà họ bị đọa trong tam đồ đó thì cái trường hợp này đó luôn luôn lúc nào nó cũng tạo cho chúng ta có một cái tâm bất an đấy là chính cho nên thầy hồi mới đi tu đó thì tại bà con thân nhân của thầy đó chết vì chiến tranh nhiều quá chết cách này chết cách khác đó cho nên ở trong giấc mơ thầy cứ thấy họ mà cứ mỗi lần thầy thấy những người này trong giấc mơ đó thì thầy tỉnh dậy đó thầy đi tụng kinh thầy đi sám hối thầy lại ta đã tu một khoảng thời gian như vậy đó 5 năm 10 năm gì đó cái này không còn thấy nữa cái này biến mất mà lúc bây giờ đó trong giấc mơ thầy cứ thấy Phật thấy Bồ Tát thấy chúng hội đạo tràng nhiều hơn đây cái thiện nghiệp đã tạo rồi đấy tại nên trên bước đường tu mình nó có đổi khác Nó có đổi khác Cái khi mà ác nghiệp mình nó còn nhiều đó Thì cái trường hợp ta nhìn thấy mình ta sợ Ta thấy mình ta sợ Ta ghét, ta không muốn gần gũi Nhưng mà khi công đức sanh được rồi Thiện nghiệp sanh ra được rồi đó Thì mọi người dễ cảm tình với mình hơn Cho nên mình nghĩ tới người nào Mình nghĩ tới người nào Thì cái trường hợp cái người đó Họ dễ phát tâm hơn đây là ở trên cái bước đường tu hành đó, thì chúng ta thấy vì vậy đó mà khi chúng ta cúng chúng ta cầu mượn cái hình thức thôi nhưng mà cái chính của nó đó là phải phải mời tất cả những người tu hành đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, ta thì như vậy đó là ở trong cái tịnh độ cái tịnh độ của đức phật mà thầy nói đó, là tịnh độ Tây Phương của Đức Phật Di Đà. Tịnh độ Tây Phương Đức Phật Di Đà là sao? Cho nên Đức Phật cũng nói với chúng ta cho nên ờ, cái mô hình này chúng ta cũng nên xây dựng. Ta nên xây dựng cái mô hình này chứ không phải đây là trò chơi mà đây là thiệt. Cho nên ờ, thầy nói là thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm này, thầy xây dựng cái chùa Bửu Thiền ở trên núi đó là thầy xây dựng theo cái mô hình tịnh độ của của Đức Phật Di Đà đây. Thành nên xây dựng theo đây sao? Có nghĩa là tất cả những người đi tới đây đó thì trước nhất là gì? Thành nên không có làm ăn buôn bán gì đây hết, đó. điện thoại cũng cắt luôn phải không? Tiền bạc ở đây không có đâu. Cho nên ở trên núi thì Vải mình cái đường đi lên đó, các vị ai có lên rồi thì biết mà. Tất cả các cái núi khác đó, thì người buôn bán, người ăn xin từ dưới đi lên ở đây có ai lên núi cấm bao giờ chưa ờ, thành ra thầy có lên một lần à, vì ở trên đó hồi xưa hòa thượng trí tịnh tu ở trên cho nên thầy vẫn lên ờ, nhưng mà đi từ dưới chân núi đi lên bây giờ thì nghe nó có cấp treo rồi đi dễ rồi hồi đó mà thầy lội bộ đi từ dưới núi đi lên ừ. như vậy đó mà đi tới chỗ nào đó là cũng có hàng quán buôn bán đủ thứ đây hết Thanh nếu bán đồ chay thì còn đỡ, phải không? Thành ra đó để mà cung cấp cho đủ thành phần xã hội đi lên đó. À, cái này là biến tịnh độ thành ra thành ra quế độ. Thế nên ngày xưa núi Cấm làm cái nơi mà những người tu đắc đạo ở đây nhiều. Nhưng mà ngày nay núi Cấm trở thành ở chỗ tham quan phải không? Hay là Yên Tử mình vậy Yên Tử ngày xưa nó Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên đó Trần Thái Tông lên đó để gặp Phù Văn Quốc Sư Lúc đó đi phải vượt qua chín suối mười đèo Lúc mà Thầy lên Yên Tử lần đầu tiên này cũng phải vượt qua cái này Nhưng mà trong lúc đó thì Thiệt ra đó là đi suốt cả ngày Nhưng mà bây giờ Thầy chỉ lên tới Hoa Yên thôi Bây giờ quý vị ra sướng lắm không? lên cáp treo một cái là mấy phút lên tới qua yên liền Đấy. đây là trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm nhưng mà như vậy đó thì cái khách hành hương tham quan nhiều hơn còn cái khách mà thiền khách tu thì rất hiếm cái người tới đây để tu thì rất là hiếm à, tới đây tham quan hành hương cái này thầy nghĩ là nhiều ừ, đó. cho nên biến cái tịnh độ thành ra ta bà Bây giờ đó tu ở đây Đức Phật dạy mình đó, là biến cái ta bà này thành tịnh độ. Đức Phật A Di Đà đó thì cái thế giới Tây phương của ngài đó hồi đó nó là ta bà. Nó là ta bà nhưng mà Đức Phật Di Đà đó là nhờ tu cho nên đó, cái tâm ngài thanh tịnh trước cái tâm ngài thanh tịnh trước rồi cái trí tuệ ngài sanh ra cho nên kinh pháp hoa chúng ta lấy cái cốt lõi là chỗ này nên Đức Phật Di Đà cũng là tu Pháp Hoa, phải không? Ừ, nên, nên Đức Phật Thích Ca nói là Kinh Pháp Hoa là mẹ của chư Phật. Ừ. Tại vì ta đọc ta thấy Phật Đại Thông Trí Thắng có 16 vương tử mà Phật Di Đà là một vương tử ở trong 16. Phật Thích Ca cũng là một vương tử trong 16 người này. Nên bài sám Di Đà có không? đây là cái trường hợp đó. Đức Phật Thích Ca thì nguyện độ ở thế giới ta bà Đức Phật Di Đà đó thì nguyện mở cửa nhà lạc bang phải không? Tại Đức Phật Thích Ca thì chủ trương tâm thanh tịnh thì tịnh độ hiện ra Đức Phật Di Đà thì chủ trương ngược trở lại đó Cảnh thanh tịnh thì tâm ta dễ thanh tịnh Cho nên thế giới cực lạc là thế Cho nên ở đây đó Ở đây đó thầy nói đầu tiên mình xây dựng cái cảnh thanh tịnh này nữa để cho cái tâm ta vô đây thanh tịnh theo Thành ai đi vô đây tu đó ta cũng cảm thấy thanh tịnh theo Là gì cấm hết đi phải không Chúng ta hạn chế hết đi. Anh Đức Phật A-di-đà bên kia Ngài cũng hạn chế hết Tức là tất cả những người tới thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó thì cái trường hợp này cấm hẳn hết tất cả những chuyện này không có nữa mới được vô phải không thành ra cái trường hợp mà quý vị thấy không tức là muốn về tịnh độ không phải niệm Phật được về đâu thành ra muốn về tịnh độ là phải phải tu 10 điều lành phải tu 10 điều lành trước chứ thành ra tu 10 điều lành để chi vậy để cho tâm mình trở thành thánh thiện phải không tức là thân mình là có ba việc sát đạo và dâm không có tội này thì mới hy vọng về Đấy. ta nên sát sanh nhiều quá mà đi về tịnh độ được đi trốn hả Đấy. rồi gian tham trộm cắp mà đi trốn à rồi tà dâm nữa đi trốn hả những người tội lỗi thì phải thọ quả báo thôi những người đó tới chỗ nào thì chỗ đó liền biến thành ta bà hết cho nên người xấu tới chỗ nào thì cái chỗ đó trở thành xấu thôi cho nên đây ở bên thế giới cực lạc cái tên địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng không có đây là ở bên thế giới cực lạc cho nên hạn chế cái này tối đa này cho nên trên bước đường tu đó ai muốn về tịnh độ về cực lạc đó, thì chuyện này phải có trước thì bây giờ người ta tu tứ niệm xứ ta có về cực lạc không về chứ tại vì tu ba bảy trợ đạo phẩm của đức phật á, thì cái trường hợp này nữa khi mà tâm người ta thanh tịnh rồi thì thế giới tịnh độ hiện ra đây đức phật a di đà ngày xưa ngài làm vua ngài làm vua nhưng mà ngài tu mau ngài đắc đạo sớm là gì ngài làm vua nhưng mà cái tâm của ngài không không có cái tâm hơn thua phải trái phải không không có cái tâm này nữa gọi là vô tránh niệm cái niệm mà tranh chấp cũng không có nữa nhưng mà vẫn là vua phải không? cho nên ta gọi là thánh vương đấy. đây là trên bước đường tu ta thấy đức phật di đà nữa cho nên trên bước đường tu hành này nữa mà cái người nào có phước lớn á, thì họ tu mau hơn người nào có phước ít á, thì tu chậm hơn người nào mà nghiệp nhẹ đó thì mau hơn người nào mà nghiệp nặng á, thì phải khó hơn đây là trên bước đường tu chúng ta là khác nhưng mà căn bản của nó này cũng trở về 37 trợ đạo phẩm cái đây là chính ta nên tứ niệm xứ là cái này đi ban đầu quán thân bất tịnh quán thọ là khổ quán tâm vô thường quán pháp vô ngã để tất cả những cái này ta buông hết đi ta buông hết để chi vậy ta không bị xã hội này chi phối cho nên đức phật nói là cái người nào mà cái tâm ta bà này chấm dứt thì cửa tịnh độ mở ra còn cái tâm ta bà này mà còn thì thế nào phải ở lại thôi mà nhất là các vị nhớ cái khi cần tư nghiệp tức là khi mình chết mình sắp chết thì tất cả những cái nghiệp này hiện ra cho nên cái người mà sát sanh hại mạng nhiều đó thì trước khi chết cái này hiện ra ông đường thái tông á đường lý thế dân á là tại vì á, ông muốn làm vua cho nên mấy người anh em ông ông sát hết đi rồi luôn cả mấy người con của ông ấy ông giết luôn Đó. đây là cái điều quan trọng nhất nhưng mà cái khi ông sắp chết tất cả những cái này nó hiện ra hết hiện ra đòi mạng chứ cho nên này gọi là cận tử nghiệp tất cả những cái nghiệp ác của mình đều hiện ra hết rồi rồi ông đi chinh phạt ông đánh nước này ông đánh nước kia mở rộng bờ cõi những người đi theo ông chết họ cũng hiện ra đòi mạng những người đó mà bị cái đoàn quân của ông giết đó, nó cũng hiện ra đòi mạng phải không ông khiếp quá cho bây giờ ông mới mời ngài quyền trang vô để nhờ quyền trang siêu độ dùm cho những người này nữa cho nên từ đó đó là mới có một cái gọi là lễ cầu siêu khi đức phật còn tại thế đó thì ngài mục kiền liên tổ chức trai tăng cúng dường bây giờ đó phật vào niết bàn rồi đó cho tới đời nhà đường đó, thì đường lý thế dân đó, mới mời ngài quyền trang vô và mở cái thiên tăng hội đầu tiên tức là mời cho đúng một ngàn vị tăng tới đây để cho vua cúng dường để nhờ các vị này để mà giải quan cho tất cả những người kia đi thì nhờ như vậy mà ông ông đường lý thế dân này đó ông mới nằm im ông chết không tức là giải được mấy người kia đi rồi thì mấy ông này mới mới yên được cho nên muốn về tịnh độ thì tất cả những cái này phải trả phải nghiệp dứt trần ai này. Cho nên tất cả nợ nần dai trả nhiều đời nhiều kiếp đây mới xóa sạch hết rồi đó thì bây giờ mới về được còn nếu mà còn mang nghiệp đây làm sao về thì mình nghe những người kia đôi khi họ gạt mình đó. họ bảo đảm cho mình đó. nhưng mà điều chắc không nên thầy đó, thầy tin Phật đó, thầy nói bao giờ mà nghiệp hết thì về tịnh độ được không về chỗ này về chỗ kia cái người tốt người giỏi đó thì người ta rước phải không ta trải thảm ta rước mình còn mình vừa nghèo đói bệnh hoạn ngu dốt hung dữ mà mình cầm đơn đi xin hết chỗ này tới chỗ kia ai chấp nhận mình không cho nên tu là như thế nên cứ gỡ đơn đi cứ kêu phải không trợ giúp thầy nghĩ không ai giúp còn nếu mà mình tốt tốt tức là ít nhất là hết nghiệp gọi là tốt thứ hai đó là mình giỏi thứ ba là mình có trí tuệ thì cái trường hợp này đó là chắc chắn đó là người ta ta rước mình thôi ừ. thì à, bữa nay đấy thì thầy có cái ý này à, là lâu nay đó là tất cả các phật tử một số người nên người ta tới người ta chăm sóc vườn cảnh cho mình để mình tới đây mình hưởng thụ nhưng mà tất cả các vị ở đây đó thầy nghĩ nếu ai có điều kiện mình cũng nên gieo duyên vào đây tức là mình cũng chăm sóc để cho người khác hưởng đó, thì cái này là cái tu của mình thì bằng cách đó, là nếu ai ở xa và ai mà bận việc đó, thì sau khi nghe giảng rồi về còn ai mà còn ở lại nữa thì xuống rồi tập trung vô cái chỗ Phật Hoàng Trần Nhân Tông hết để Thầy chia ra ở đây làm ba tổ Thế tổ thứ nhất là dọn dẹp ở bên cái khu đảng xanh không làm gì hết chỉ lượm lá quét lá nhổ cỏ thôi ừ. giao cho chú đại quản cái khu này cái đằng sau chỗ đức phật di đà cái vườn di đà đó thì cái trường hợp đó là giao cho thầy đức quản ừ, thành ra ai muốn ra công quả ngoài đó cũng làm cái việc đó tức là nhổ cỏ và và quét lá thôi ừ. rồi đó ai mà có duyên với bồ tát quan âm đó thì theo thầy hạnh đi qua bên cái vườn quan âm chúng ta làm một tiếng hồ thôi 4 giờ tới 5 giờ là chúng ta nghỉ chúng ta về còn ai mà còn ở lại thì 6 giờ chúng ta còn thời kinh tối, kinh Du Lan để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên chúng ta. Ừ, thôi quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về tất